Wow, màu cam thật quyến rũ uhm, Hấp dẫn thật Đầy sức sống Mai Vita có 13 vitamin và khoáng chất uhm. Mà còn rất thơm ngon uhm. Mai Vita bổ sung vitamin và khoáng chất hàng ngày Sản phẩm của SPM không dùng Mai Vita cho bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng